讲真啊，跌倒的水面最难，lớp hoàng từ quá tài, chỉ tiếp nhận hàng, chỉ chụp quê xả kinh chính được quá dân tài, chỉ chụp quê quân nhận thảo xả, ở tụ kinh quá quá chính được quá dân tài quân được quá nhận, thì tàn ít xúc quả mà tế miên sống miên à. วัวจาจะเ็นเป็นตาเยเจอดาเตียจาอยู่หางเยึดซอยอะบัวติดจะพี่บัวหนำปากัวรับสินเจยหมาบนวสิเนี่ยชิ้นปเตี๋ยวเวยนะชิ้นปเตี๋ยวเต้านะบัวตะไปว่าไอ้ของอะได้เจียสืบเปียวตาตาจะฟินวัวตะหยานานี่วัวตะโะสวยเป็นสวยบัวตาหน้าเด่นนั้น sắc hoa là ăn mà kia xả kim này quên tại tụng tại tại cha tại nhất cái đa quân miên nhảy nhảy mà nó có cái gì quốc miên này quá nó tổ đại nhất nhất xả kim nhất tụng kim này bây giờ hai nhàn bây giờ hiểu tôi nhớ rồi vì tại nhiên miên hơn nó thôi mà châm bây giờ phiền đã có tao mà y tao ní bùa tao ní thì mình hài là tổng tế chỉ có như phí nữa mà có tổng là sẽ ơn là vừa chuẩn tàu là chủ chiến với nhau một tỏi là mà chiến với nhau phụ dâu phụ hậu là mà mình ờ. nhé tay nhé miễn phí nắn đau mà phượn á chỉ không cũng mà phượn cứ đầu y bữa em chè chỉ không cũng là mình nhé tay tớ ở mình rồi y bữa mình nhé tay nhà ba nằm phải rồi mình rồi y bữa đi 你在那了不呗？哎，你你你拨他别他你，人老年你人家不你睡眠老还的，你你准了你的准你不啊？那个俺走来你也不啊？你准你俺带一不用。cái là biểu thân kia khó lan cái là lê mi nhé cái này phải chơi là người ta quốc tế là một tòa giấy nhem bản quá Điều ơn hốt ta. Tụi nó mẹ bà kế hết nó tập đoàn mà tình nhà nên miền. Nếu tốt xịa ya mãi gồ ta quân xịa nó. Nếu em mãi tôn ta chẳng vừa giờ yêu vốn phí xịa là nó nó vừa chân nắm phung á. Miền ta lỗ nó vốn phung á. Nó vừa chân nắm mãi hàng nụ hàng con miền nhé tông miền cho chúng tôi tôn sáng nhé hiểu chung nhé nên được qua nghĩ ha thì có là chân là hiểu mà bữa ăn nồng nhé xịa tệ vì anh nhé họ vì anh nhé vì là nếu bữa tắm hai chủ tàu ở nổ miền đi xịa là nếu bữa tắm cho nên bữa càng nhé phí quảng nhé miền miền nhé phí nhé thì tại tôi áo nổ nhé càng tâm miên đúng tại quảng quảng phi hết tại là tiêu miên này là ninh chỗ ninh quảng tiêu minh địa phú mình là ninh xây miên là xí miên là ninh phong tiêu nha à tam nhất ni cái tài mình nào thực chế nắm mà xí con tiêu à cũng có cũng hăng nhung à à mày bên pin tặng ma nọ đây chỗ mình nộp áo mình diện miền bình dễ phát phính phú phát phính biên lửa là và sẽ dễ nhâm nhất là mày nhé bình là đó hà đã bấm quàng dình quàng tế nữa đó hà mày bà nhất chiến trịnh là mà chủ sinh y tao đua toàn công phú nha miên ta sinh y tao hà mày nhất tại vì là ma là dình là một sinh miên kiểu tế ku thái vấn tế là ya quang dây ngắn nó ạ, nó vừa ta là bị xin miền nhé ăn xin bữa nhé á là chỉ ta hay quang quang miền xuống nè mà ở địa can hoa thì có là địa vốn cúng mai địa vốn năm chín mai miền mình nghiệp của mấy mấy bữa nào là cũng bẻ ở dưới yếu bữa nào thì nó cũng suy chọn cái phi chớ là con coi nhà là bên nhà 也大月飞，牛大飞，白牛大飞，细牛大毛大，一年到啊，年年。gồm vấm buông na y chả na nông lãng na có tài miên nắm phạm mai tông được vốn nổ phi nhá mai được vốn na được vườn na dừng em mất chế con buông thảo muốn na nó năm một tờ sáng ta tải mày kiệt phê múa mà xìa ta xìa mà xìa ta to đa to nọ cua tàu xìa mà mà cua tàu chẳng ma chẳng te tàu ma tàu te mà chụp phê ta phải chuyên 你咱炒蟹炒那么锅到，不接地空哎嘛锅到煮到蟹，哎哎这些哎嘛盐卤耶耶嘛煮到，ตัวนั้นจ่องหลังมาพัวเต่าจิติพองฟูน้ำมาพัวเต่าเป็นจุตาเสียนะมาพัวเต่าตอนหนึ่งมาพัวเต่าอีสานทำมาพัวเต่าด้วย